À, em xin mến chào à, quý vị và các bạn quay trở lại với à, kênh của em Thì rất vui được gặp lại quý vị trong cái video mới nhất ngày hôm nay Thì hôm nay em đang có mặt tại ấp Bào Táo, xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương Để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái miếng đất nằm trên mặt tiền đường nhựa này Thì đây là con đường DH517 Đó. Từ đây ra phía trước là đường DT750 nha quý vị thì à, khoảng hơn 1 km là ra đường DT750 và đường à, vị trí cái miếng đất của chúng ta là cách cái đường quốc lộ 13 thì khoảng tầm 10 km và cách đường DT741 thì khoảng 6 km nha quý vị khoảng 6 km à, Nhân đây thì em cũng xin ờ, chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem cũng như ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Thì quý vị xem thì ờ, nhớ xem thật kỹ cũng như là ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ em và chia sẻ cho nhiều người có nhu cầu. Đó, em sẽ quay xung quanh cái miếng đất cho quý vị xem. Ở đây thì ờ, có nhà dân ở nha quý vị. Nhưng mà nó không có được đông lắm. Điện thì đèn đường đầy đủ hết Về à, sổ sách giấy tờ thì à, miếng đất này là sổ đỏ đầy đủ nha quý vị. Ừ. Và đây là cái miếng đất mà em muốn giới thiệu cho quý vị nha. Miếng đất của chúng ta nó có cái à, diện tích bề ngang mặt tiền là 15 mét nha quý vị. Và tổng diện tích của cái miếng đất này là hơn 1.200 mét vuông. Hơn 1.200 mét vuông có 15 mét mặt tiền đây miếng đất rất là vuông vức luôn thì đây nó khá là rậm rạp bây giờ em sẽ đi vào bên trong cho quý vị và các bạn xem hiện trạng trên đất đó là có một ít cây cao su cũng như là cây tràm nha quý vị thì cũng nói rõ luôn cho quý vị thì cái miếng đất của chúng ta hiện nay là nó hơi ờ, thấp so với mặt đường và nó dốc dốc ra phía sau đây là cái cọc mốc ranh với lại đất bên kia ha trên đất thì chỉ có một ít cây cao su và cây tràm thôi Đó. em sẽ quay thật kỹ cho quý vị và các bạn xem À, quý vị và các bạn xem video mà nếu mà chưa ấn vào nút đăng ký kênh thì ờ, nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ em. Em sẽ quay ờ, cho quý vị xem là hoàn toàn thực tế ha. Rồi báo cho quý vị luôn, giá của cái miếng đất này á là 1 tỷ 250 triệu nha quý vị. 1 tỷ 250 triệu Quý vị và các bạn nào mà có nhu cầu vui lòng liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 để em cũng báo luôn cho quý vị cái vị trí của miếng đất chúng ta nó thì nó cách cái à, thành phố mới Bình Dương khoảng hơn 30 km nha và cách thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng tầm à, hơn 60 km ở phía đuôi đất của chúng ta thì nó có cái cái mương nho nhỏ nha cái mương nước nhỏ xíu thôi cỏ nhiều quá các bạn và quý vị các bạn thì em sẽ để cái phần à, sổ sách giấy tờ của cái miếng đất ở phần à, cuối video nha quý vị à, có thể xem Rồi em xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.